nha các bạn rồi một hai ba thử như các bạn cũng biết là đó là một siêu máy bơm và để làm được cái siêu máy bơm đó thì các bạn đầu tiên các bạn có thể chuẩn bị cho mình là một cái động cơ máy hút bụi còn chạy đang là ngoài nha các bạn động cơ máy hút bụi thì cái động cơ máy hút bụi này nó có công suất là 1400W nữa các bạn đây chỉ cần đục là nó ra các bạn khoan một cái lỗ đây và hàng một cái khoan một cái lỗ đủ nhét cái ống 21 ống 21 nữa các bạn đủ nhét cái ống 21 và cái lỗ này các bạn nhét cái à, hàng cái ống 34 vào thì mình hàng mình à, hàng bằng hàng chì nha các bạn và đây khi mình đã hàng chì lại rồi nha các bạn tán ngược chiều kim đồng hồ nha các bạn đó tán là nó ra thì chúng ta sẽ mở cái à, này ra nha các bạn thì bây giờ chúng ta mình đổ bên trong mình dán bên trong các bạn cứ dán như vậy nè thì nó sẽ tự nó sẽ hít nó dính rồi chúng ta sẽ đem đi phơi nắng khoảng một ngày nha các bạn cho nó khô nó khô nha các bạn mình đổ lớp keo hết à, bao quanh hết cái này là những cái kẽ hở này là nó bít hết tất cả chỉ trừ hai cái lỗ này để à, vặn ốc lại thôi cho nước nó ra cho nó mạnh nha các bạn nó khỏi bị à, dướng lại rồi thì giờ mình sẽ ráp lại nhé rồi xong giờ mình ráp lại nha các bạn khi à, đã ép vào mình à, dùng hàng chì mình hàng hết lại nha các bạn hàng hết cái đường này lại cho nó kín lại thì à, sau này mà có hư cái gì đó hư hao cái gì đó thì mình lấy đèn đèn cái đèn khò mình khò ra khò ga các bạn khò ra ra hết rồi thì cái đầu này mình sẽ gắn con con ống này vào để cho nó phun cho nó mạnh thay vì để như vậy thì nó phun nó sẽ bị loe ra nha các bạn nó loe ra thì mình gắn này vào cho nó gom lại rồi giờ mình à, gắn lên một cái à, một cái đế cho nó cứng rồi như vậy là xong giờ chiến thôi các bạn rồi giờ mình bắt đầu chạy các bạn rồi giờ mình bắt đầu chạy các bạn hai ba thử hết nước cái máy từ cái trong đó mà nó phun ra tới cái trên đọt đều đủ đủ luôn không mà qua tới cái đọt cái mít này luôn ướt hết đây luôn phun lên tới đọt trên đủ luôn mà quả là một siêu máy siêu máy bơm